Vâng, chào mừng tất cả quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta đã quay trở lại với kênh hệ thống kênh YouTube kênh bán nhà quận Cầu Vấp Tân Bình và quận 12 cũng là trên kênh hệ thống kênh TikTok như quý vị. Tiếp tục cho video ngày mới ngày hôm nay, em lại gửi đến quý vị và cô chú anh chị khách hàng chúng ta với hai căn nhà. Thì uh, hai căn nhà này là đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường thống nhất thuộc ờ, phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và với một cái diện tích là ngang năm và độ sâu là 14 m và được xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và lên đến 4 lầu như quý vị. Với thiết kế là có khu vực sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp và có lên đến 5 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh, có phòng thồng giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Hướng của căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng ờ, Tây Nam phù hợp trường ai mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì nằm trên một vị trí con đường thông và nhà mình là nhà mặt tiền và đường thông vừa ở vừa kinh doanh và buôn bán được nha quý vị Ngay đối diện của căn nhà chúng ta thì có một cái sân ờ, đá banh này Ngay đối diện căn nhà luôn Đây, khu vực ở đường trước căn nhà mình luôn nha quý vị và con đường này thì ờ, con đường khá là lớn, một con đường rộng đến khoảng 8 mét và có vỉa hè ở hai bên. Đấy và cũng như là khu vực đây thì ờ, gia đình mình cũng thể là vừa ở vừa kinh doanh, buôn bán cũng như là mở văn phòng công ty, mở tiệm nail xì ba đều được như quý vị. Con đường rất là lớn này. Con đường này thì à, đã được à, đổ nhựa và sạch sẽ thoáng mát, khu ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha quý vị. ngày đối diện của căn nhà chúng ta thì à, có một cái view sân đá banh này ở trước căn nhà mình nha quý anh chị. Với à, hai căn nhà thì à, đang được gia chủ bán với giá chỉ hơn 7 tỷ đồng thôi và nhà này thì à, được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha với à, căn nhà chúng ta thì ngay sát bên lại khu vực ủy ban phường 16 và ngay gần với lại khu vực à, Ờ, siêu thị Lotte và gần rưỡi lại khu vực bệnh viện Hồng Đức nha. Một cặp nhà xây mới và sổ hồng riêng, thiết kế rất là đẹp và tuyệt vời. Với ờ, hơn uh, ờ, 7 tỷ đồng một xíu thì gia đình có thể là sở ngay một căn nhà với diện tích ngang năm và độ sâu là 14 m và xây dựng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị. Nhà này thì rất thuận tiện cho gia đình chúng ta vừa mua ở và mua để mở phòng lòng ti hoặc là mua để cho thuê nha. Với những nhà là hướng Tây Nam Đấy, à, với à, trang trí cũng là thiết kế rất là đẹp nha quý vị một à, cặp nhà xây dựng mới và thiết kế rất tuyệt vời. Vâng, để cùng em à, di chuyển vào bên trong, chúng ta sẽ tham quan cái không gian và cái thiết kế bên trong của căn nhà mình nha quý vị. Thì à, nhà này đã được cho chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi, mua chỉ việc là sách và ly vệ ở thôi. Một căn nhà diện tích ngang 5 m và độ sâu là 14 m và xây dựng với thiết kế là lửng là lửng xui như quý vị. Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có cái không gian, khu vực đậu xe máy cũng như là gara ô tô này. Bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với hai lớp cửa như quý vị. Một lớp cửa sắt bên ngoài và bên trong thì à, có một lớp cửa sắt và có thêm kính cường lực nha. Nhà này thì à, xây dựng mới rất là đẹp như quý vị. Những ai đang xem và đang có nhu cầu mua nhà trên khu vực địa bàn quận Gò Vấp và cảm thấy quan tâm đến căn nhà này và muốn sở hữu thì có thể là nhấc máy và alo khi xem được video này nha quý vị. Căn nhà mình thì xây dựng mới và thiết kế đẹp, tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có gara ô tô cũng như là khu vực sân đậu xe máy ở lần bên đây. Đấy, ngay bên khu vực cầu thang luôn nha quý vị. Và với căn nhà đang được gia chủ bán với cái giá trực 7 tỷ 500 triệu đồng thôi. Và giá thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha. Một căn nhà với hướng Tây Nam và diện tích ngang năm và độ sâu là 14 mét và nhà mới mua chỉ việc là sách ba lì về ở thôi nha quý vị. Đấy, và được gia chủ là tặng full nội thất đều hết rồi. Nhà mình thì có lên đến 5 à, phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh nha à, quý anh chị. Xây dựng là một trệt một lửng và lên đến 4 à, tầng lầu. Đấy, có 5 phòng ngủ và có phòng thờ. Trên thì chúng ta sẽ có sân thượng bên trên nữa. Đấy, với xây dựng rất là đẹp nha quý vị. Mà ra bán thì chỉ có 7 tỷ 500 triệu đồng thôi Và còn thương lượng mạnh cho những khách hàng nào quan tâm Và cũng là xem được video và cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình Thì liên hệ để đi xem nha quý vị và căn nhà này thì à, được gia chủ tặng những các cái bộ và sofa kèm theo là những các cái bộ bàn ăn và có tặng thêm à, tủ lạnh hai cánh và khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ có tủ bếp này. Đấy, với khu vực đường sau cuối cùng thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh ở đường sau căn nhà mình. Đấy, với thiết kế rất là đẹp nha quý vị. Ngang là 5 và độ sâu là 14 m và xây dựng hết đất, full nội thất luôn nha quý vị. Nhà mình thì ngay sát với lại mặt tiền của đường thống nhất và cũng là đường Lê Đức Thọ nha. Nhà mình ngay sát ngã tư của đường Thống Nhất và Lê Đức Thọ luôn nha quý vị. Đấy, với nhà mới mua chỉ việc là sách Bali về ở phải nói là vô cùng tuyệt vời. Đấy, với bên dưới ờ, tầng trệt của căn nhà mình thì ờ, sẽ được gia chủ ờ, tặng những các cái nội thất kèm theo cho căn nhà mình nha quý anh chị. Khá là đẹp. Và di chuyển đến khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái không gian phòng tầng lửng của căn nhà mình nha quý anh chị. Đấy, với trên ờ, tầng lửng thì ờ, được gia chủ ờ, là thiết kế với một không gian phòng khách của căn nhà mình. Đấy, và có làm những các cái tủ này và có những các cái bộ bàn trang điểm nha quý vị. Rất là đẹp nha. Trên đây thì chúng ta sẽ có những các cái um, uh, bộ bàn uh, ghế ngồi để uh, tiếp khách và ngồi uống trà ở bên trên. Đấy, và trên đây thì uh, gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng ngủ hoặc là phòng hát karaoke, phòng làm việc ở bên trên đều được nha quý vị. Một căn nhà ngang năm thì phải đó là khá rộng và thiết kế uh, tuyệt vời rồi. Đấy, và nhà mình thì có lên đến 5 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh. Nhà mình thì à, xây dựng một trệt một lửng và lên đến 4 tầng lầu. Đấy, bên trên đây thì à, chúng ta sẽ lên với à, lầu đầu tiên này. Thì gia đình mình chúng ta sẽ có hai phòng ngủ nha quý vị. Đấy, phòng ngủ và vệ sinh bên trên. Rất là dễ dàng và thuận tiện cho gia đình mình khi sử dụng bên trong. Đấy, và có giường, có tủ và có bàn trang điểm, kệ để tivi. Ra lần trước thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh rồi quý vị. Đấy và được gia chủ là tặng những các cái giường và có những các cái à, trần à, à, đèn sáng cho căn nhà mình nha quý vị và có phòng vệ sinh. Đấy, mỗi tầng lầu của căn nhà mình thì à, sẽ có phòng vệ sinh và có à, phòng ngủ này được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Và đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh nha quý vị. Đấy, có phòng tắm đứng vòi tắm hòa sen kết hợp với lại xương uh, gương uh, soi sáng nha anh chị Mặt tiền của căn nhà chúng ta thì mặt tiền là tân cổ điển rất là đẹp và tuyệt vời nha. Căn nhà này thì chỉ có mức giá là 7 tỷ 500 triệu đồng thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào nhanh tay. Và với hai căn nhà này thì đang có giá bán cực kỳ là tốt và mềm mại nha quý vị. Một trong hai căn thì gia đình có thể là sở hữu ngay một trong hai căn nhà này với giá cực rẻ. Chỉ với hơn 7 tỷ đồng một xíu là gia đình mình có thể sở hữu rồi rồi. Đấy, với bên trên thì chúng ta sẽ có cái phòng thờ, phòng giặt và sân thượng, sân phơi này. Đấy, rất là đẹp nha quý vị. Đây phòng ngủ và bên trên thì chúng ta sẽ có sân thượng nhá. Đây là không gian phòng ngủ số 3 à, và số 4. Đây phòng ngủ số 3 số 4 trên tầng lầu nha quý vị. Đấy, với uh, thiết kế đẹp và mang một cái uh, phong cách rất là tuyệt vời. Đấy, với uh, phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau này. Đấy, với không gian phòng ngủ thì rất là rộng và thoải mái nha quý vị. Đấy, với uh, full nội thất đầy đủ hết nha Anh chị khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi Với một mẫu nhà cực kỳ là đẹp và sang trọng nha quý vị Chỉ với 7 tỷ 500 triệu đồng là gia đình mới có thể sở ngay một căn nhà Với thiết kế đẹp rồi và tặng full nội thất đầy đủ hết nha Bên trên thì à, chúng ta sẽ lên với lại khu vực lầu 3 Thì ở à, trên đây chúng ta sẽ có phòng ngủ tiếp theo này Và phòng thờ cũng như là khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương tại vịn bằng gỗ cam xe và lan can thì làm bằng à, sắt nha quý vị trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ cũng như là có phòng thờ phòng uh, tập kim bên trên đấy với phòng tập kim nha quý vị và phòng vệ sinh đây đây uh, gia đình mình chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này anh chị rất là đẹp nha một mẫu nhà phải nói là khá tuyệt vời Tại khu vực đường trước đây thì chúng ta sẽ có phòng uh, thờ này Đấy, bên trên Khu phòng thờ đường trước nha anh chị Nhà này thì rất là nhiều phòng Đấy, và di chuyển lên khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái à, phòng thờ và sân thượng trước sau nha quý vị. Đấy, với nhà mới đẹp và chỉ mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi. Đấy, được đúc kiên cố một trệt một lửng và bốn lơ tầng lầu. Đấy, với trên đây thì chúng ta sẽ có sân thượng này. Đấy, sân thượng bên trên nha quý anh chị. Khá là đẹp luôn và thiết kế mới